Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà hai lô đất nằm tại vị trí đường 28m. Và đây là đường liên xã kết nối từ uh, tuyến số 1 qua tuyến số 4 nha cả nhà. Và đây là một trong những con đường uh, quan trọng cũng giống như là một trong những con đường bàn cờ uh, kết nối giao thông mà uh, sau này có thể là di chuyển uh, đi giữa các tuyến với nhau uh, rất là gần và hiện tại hướng mà chúng ta đang di chuyển đây thì như cái nhà hiện tại thấy đang trên màn hình đây thì từ vị trí này vào đó tức là đi theo hướng này vào tuyến số 4 tầm khoảng 400 mét thôi và lô đất này của mình thì à, nằm phía bên tay trái à, khi mà chúng ta đi vào hướng tuyến số 4 này nha cả nhà và đây chính xác vị trí lô đất này của chúng ta đây hai hai hai, hai lô đất mà mình muốn giới thiệu cho cả nhà chính là hai lô này đây nha cả nhà thì vị trí mà cái uh, góc này đây đây Đó, cột móc này và cột móc này là lô số 5 đây cả nhà thấy không ạ đây cột móc cái uh, ờ, cảnh sát này và từ vị trí này qua vị trí này cột bê tông này đây là lô số 4 thì hai lô này nha cả nhà có diện tích là ngang 5 sau 42 hai lô là 10 mét và nằm một trong những vị trí cực kỳ đắc địa vị trí này đi à, thẳng vào tuyến số 4 chỉ tầm 400 mét thôi và nếu như chúng ta sẽ đi theo hướng hướng này hướng này thì chúng ta sẽ đi ra nhà thờ Hòa Võ và từ nhà thờ Hòa Võ đi ra đường DT B41 chỉ tầm khoảng hơn, hơn 1 km rất là gần và đặc biệt là trên uh, tuyến đường liên xã 28m này uh, được phân lô khá là nhiều và đây là một trong những vị trí mà hứa hẹn sau này à, dân cư sinh sống cũng khá là đông bởi vì à, được phân lô khá nhiều cho nên là à, khách hàng mua cũng nhiều bây giờ hiện tại thì khách hàng mua đầu tư cũng nhiều cho nên sau này sẽ có những khách hàng mua đỡ hiện tại thì chúng ta đang nhìn theo hướng này là hướng vào tuyến số 4 nha cả nhà và lô của chúng ta hiện tại đang là từ cặp bê tông đây cả nhà mình phóng to to lên xếp ai từ cọc bê tông này à, từ cọc bê tông bê tông phía phía trong ấy như cả nhà đây bê tông này này đó, cả nhà thấy bê tông bê tông đây bê tông này này rồi đi thẳng vào bên trong kia đó mình đi thẳng vào bên trong kia là tiếng số 4 đó đi như thế này là tiếng số 4 nha cả nhà bây giờ mình sẽ chạy ra theo cái con đường 28m này lên nhà thờ Hậu Võ đó cả nhà cùng biết được cái vị trí nha đây từ vị trí lô đất này theo hướng này là vào tuyến số 4 và bây giờ mình theo con đường này đây theo con đường này chúng ta sẽ đi ra nhà thờ Hòa Võ và chúng ta sẽ di chuyển ra nhà thờ Hòa Võ nha cả nhà hiện tại thì à, chúng ta đang ngồi à, trong xe và chúng ta đi à, thẳng ra khu vực nhà thờ Hòa Võ khu vực này được ờ, phân lô khá là nhiều à, cả nhà thấy ạ thì uh, mình sẽ review cho cái nhà một đoạn như thế này nó cái nhà hình dung được là trên uh, trục đường quy hoạch 28m đường liên xã này thì nó sẽ tiềm năng như thế nào và chúng ta mua trong tương lai thì sẽ như thế nào hiện tại thì uh, giá đất ở đường liên xã này đang dao động từ khoảng là 1 tỷ 050 triệu cho đến là tầm khoảng 1 tỷ mốt nha cả nhà và hiện tại thì à, trên những tuyến đường này à, đi, đi dọc theo con đường này bắt đầu từ à, nhà thờ Hậu Võ đi vào tuyến số 4 thì à, trên tất cả khu vực này đều được phân lô khá là nhiều à, như cả nhà thấy phía bên tay trái này của chúng ta đã được phân lô này và theo hướng này là hướng ra nhà thờ Hậu Võ nha thì à, cả nhà xem video tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha đối toàn à, có thể là cung cấp nhiều thông tin hơn cho cái nhà cũng như là ra nhiều video hơn cho à, cả nhà xem về những vị trí lô đất còn à, ngày xưa thì à, toàn có làm video nhiều nhưng mà dạo này toàn hơi bận việc à, ra ít video cho nên cái nhà thông cảm và bây giờ thì toàn sẽ à, review tiếp ra đến tới nhà thờ hiện của cho cả nhà nha à, và phía trước kia là phía trước kia là là là, là anh em à, đang chào đất đang chào những lô đất mà hiện tại à, nằm trên đường à, quy hoạch 28 m này à, cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn à, toàn sẽ làm video khác video sau sẽ cho cả nhà cùng xem nha đây thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi ra nhà thờ võ nha bây giờ chúng ta sẽ đi ra nhà thờ hợp vũ nha cả nhà thì à, hiện tại thì cái nhà thái trên đường này cũng có khá là nhiều người đi mua đất bán đất và ở đây thì à, cò đất cũng nhiều nha cả nhà bản thân mình cũng là cò mình cũng ôm đầu tư à, và đây phía trước của chúng ta thấy đây là nhà thờ hợp vũ rồi đây ra đây là nhà thờ hợp vũ này hiện tại thì mình video ở đây à, có nhiều đoạn à, sẽ ghép lại với nhau cho cả nhà xem á thì cả nhà cũng có thử hình dung nha à, ở nhà thấy không ở đây người ta chạy xe quá trời quá đất luôn bụi bay mù mịt luôn tức là con đường đang làm nha cả nhà đang được làm ở đường này là 28 m được kết nối à, với cái tuyến giao thông với nhau uh, kết nối từ tuyến 1 qua tuyến 4 vì hiện tại ở đây thì uh, cái nhà thấy thì ở phía trước này của chúng ta là đường liên xã nhựa 28m và đường hiện tại chúng ta đang đi, đi đường đất này là đường liên xã đất cũng 28m nhà tù Hòa Vũ thì ở phía trước trước khi chúng ta còn chúng ta đi uh, theo bên tay phải này đây, à, đi theo hướng này bên tay phải này thì sẽ ra DTB41 ở đây thì cũng có khá là nhiều uh, anh em môi giới bất động sản hiện tại đang chào đất bán ở đây và theo hướng này cũng rất là, là đi ra đợt tập 41 nha cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha vì toàn sẽ review nhiều lát hơn cũng như nhiều uh, tuyến đường hơn để cho các nhà cùng xem uh, trên kênh toàn thịnh phát và cả nhà sẽ cập nhật được giá cũng như là thị trường tại uh, à, Bicamax Đồng Phú nói riêng và Đồng Phú nói chung nha các nhà thì trên Đồng Phú thì hiện tại chúng ta đánh cũng có khá là nhiều phân khúc à, riêng toàn thì toàn đánh phân khúc của BKM nhiều hơn đây là đường liên xanh nhựa vừa hướng của DT 741 đây cả nhà và cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn cho toàn một follow nha và nhà, cả nhà mà muốn mua đất thì cứ liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894